reconcile Cause in my heart it's not worthwhile It's a bloody battlefield Where some go down, on us heal In the end it's all the same All you can do is play the game các bạn một ngày mới vui vẻ Hôm nay mình có làm món trà sữa thạch củ năng Nguyên liệu của mình gồm có sữa đặc Sữa tươi hôm nay mình sử dụng sữa tươi không đường ba gói trà Lipton Đường cát trắng Và một ít bột củ năng Và đây là củ năng tươi Củ dền và một ít lá dứa Bây giờ mình bắt đầu xay củ dền nha mình cho củ giòn vào máy xay mình thêm một ít nước củ giòn rồi mình xay để một hồi mình ngâm củ năng tạo màu này. màu tự nhiên là nước sôi sẵn rồi bây giờ mình sẽ cho tất cả củ năng vào và luộc mình luộc đến khi nào củ năng nó nó nổi toàn bộ lên mặt hết là củ năng nó sẽ chín rồi đó nha giờ mình sẽ luộc chuẩn bị xong rồi mời cả nhà cũng muốn chung với mình nha bây giờ mình à, sẽ cho một ít nước đá vào bạn nào thích uống nhiều thì mình sẽ để nhiều nước đá cái mùi củ năng bây giờ nó thơm lắm luôn á mọi người tại mình ngâm với ờ, nước đường lá dứa đó rất là thơm mình thích uống nước đá nhiều nên mình sẽ cho nước đá nhiều rồi sau đó mình sẽ cho một ít củ năng vô màu củ năng tự nhiên rất là đẹp luôn nè cả nhà mình sử dụng màu của ờ, tự nhiên cho nó đây là trà lip tông mình đã ngâm mình đã ngâm ra rồi mình sẽ cho vào Và đây là sữa tươi mình không thích uống ngọt nên mình không cho sữa đặc vào còn là ai thích uống ngọt thì cho sữa đặc vào nha và ờ, mình đã có một ly trà sữa thơm ngon rồi nè cả nhà ai muốn uống mà trà đậm thì mình cho trà nhiều hơn nha mình thì thích uống lọt vậy thôi Mời cả nhà cũng uống chung với mình nha sữa thì rất là thơm và béo luôn đó cả nhà giờ mình sẽ ăn thử ờ, một ít hạt củ năng nha coi mùi vị nó như thế nào rồi cả nhà cùng chung với mình nha củ năng á, ở ngoài thì nó rất là dẻo ở trong thì giòn nha, sực sực rất là ngon thơm mùi nó dứa và mùi à, của củ dền nữa mình sử dụng màu tự nhiên đó, nên rất là an toàn củ lăn rất là giòn và thơm luôn đó cả nhà trời à, nóng như thế này mà mình có một ly trà sữa thơm ngon thì còn gì bằng nữa cả nhà thử làm và uống đi rất là ngon á sữa rất là thơm và béo luôn á chào cả nhà nha anh làm em làm, anh ừ, uống một pha đi uống rồi rồi mọi người cũng ăn ờ, <laughs> củ năng cái này hạt củ năng cái này là hạt món... củ năng gì đó không biết gì luôn lạ biết này gì món này là ở nhà chỉ có mình với mấy ờ, bé nhỏ nhà mê thôi chứ chồng thì chắc món này không mê sữa không à mà cái gì cái này đó là sữa sữa tươi anh uống ngọt anh bỏ sữa đặc trà sữa củ dạ, sữa thật củ năng à, thường thì người ta uống ờ, với hạt trân châu nhưng mà mình ờ, thích ăn củ năng hơn tại củ năng á, nó vừa ngọt nó lại giòn á ăn nha nó giòn giòn cũng như miệng à, khác rồi. sữa này à, mình làm mình làm theo công thức gì mình thấy là vừa uống lắm rồi đó ngon lắm luôn á cả nhà trời này nắng lắm mà mình có một ly trà sữa gì là rất là ngon cái này nhà ai mà có uh, nhiều à, bé nhỏ mình uh, làm mấy bé uống này vừa an toàn để lại ngon tại vì ở đây mình không có sử dụng uh, màu thực phẩm mình uh, sử dụng một màu tự nhiên á màu của củ dền với dứa hấp dẫn là đậu miếng sữa nữa nè ít sữa <laughs> vậy ngon như rồi mình uh, thích uống sữa tươi rồi bỏ sữa tươi gì mình không bỏ sữa đặc bỏ cái này ngon lắm mọi người củ năng ăn nó nhai nó giòn giòn nó ngọt rồi uống sữa thì béo rồi thêm nước đá lạnh lạnh trời trời nóng làm này uống nước mát quá à, không thấy thấy đổ mồ hôi Ăn vào ngày nào uống này là là mau lắm á mau trí ừ. á bò mình đó mà nước uống trà sữa á nhìn hấp dẫn luôn mọi người nhất là là mấy cái thạch này giờ mình ăn ừ. mình ăn một một ờ, ít thạch cũng ăn không nha, rồi nó có ngọt rồi cho miếng này Bỏ là nhiều ăn giòn giòn mới ngon Đây là cái ăn của mình là màu tự nhiên á. ừ. ừ mình ăn cuốn năng khi mà mình không bỏ trà sữa á nó lại càng lại thơm thêm mùi lá dứa hơn nữa rất là thơm bạn cả nhà cùng ăn thạch trà sữa của năng với ờ, vợ chồng mình nha này mới làm lần đầu tiên luôn để thử thì ngon lắm ngon lắm cả nhà này mà trời chưa nắng mà uống một ly này là đã khác rồi đó. uống cái này là mình uống một ly gì nữa này nào có sữa này nó thơm ừ. cũng uh, nhiều người người ta cũng xài bằng bột béo để người ta nấu nhưng nói chung là ừ. người, người đã thích cái loại nào thì uống loại đó thôi nhưng mà mình thấy uống uh, cái loại sữa tươi mà không đường này nè mình thì thích uống cái loại sữa tươi không đường này mình thấy nó dạ. thơm nó lại thơm còn ừ, nếu mà mình uống ngọt thì mình cho sữa đặc vào thôi cũng đơn giản mà công thức của mình thấy cũng đơn giản thôi mọi người thử làm uh, uống thử đi ngon vâng. vừa, vừa an toàn ngon. mà vâng. lại ngon nữa củ năng ăn giống củ lụng rồi <laughs> củ vâng. lụng củ lụng là củ gì ừ. củ lụng là củ gì củ ừ, màu vàng vàng nè nó gai gai nó xíu rồi nè ở đây kêu củ lụng mới chứ hả mẹ mà kêu là củ năng cái củ cũng kêu củ năng luôn cái củ ừ. màu vàng vàng ta luộc phải bán ký đúng không ừ. thạch củ năng này là ăn ngon lắm đúng không mọi người ở ngoài cái lớp bột của thì nó lại dẻo dẻo mà lại thêm ngắn thêm cái, cái ờ, nước đường ở dưới á nó rất là thơm còn ở bên trong á củ năng lại vừa giòn mà lại vừa ngọt uống chung với uh, sữa này thì ngon vừa bằng ngon cả nhà cả nhà làm uống đi mình thấy công thức cũng đơn giản nguyên liệu mình cũng dễ tìm á mình uống vậy nó vừa ờ, an toàn nữa tất cả là đều mọi thứ đều tự nhiên mình tự làm mà cũng gì mình không sử dụng mà thực phẩm ngon này ngon rồi cái này ờ, nấu chè cũng ngon lắm nấu chè chung với ờ, táo đỏ nữa mọi người ngon được <laughs> ngon ngon ngon chứ sao ngon cái gì á mình thích làm mấy đồ ăn giặt lắm mà tại nhà mình có nhất á mình thích làm mấy đồ ăn à. là giặt là này nè đại có sữa này nè sữa sữa tươi á nó thơm với yeah. làm sữa này không đường ngon hơn ngon sữa có đường ừ. biết sao không cái này nó có đường sẵn đúng rồi tại cái này là nó ngọt nó có đường sẵn rồi mà cái này nó có đường nữa là nó ngọt ngọt gắt luôn ừ. cái này là không đường mà dịp đúng rồi nè mình bỏ vô về nó vừa luôn nó nó không có ngọt gắt mà nó ngọt thanh đó tại vì mình nấu cái nước đường ở đây ờ, nó cũng uh, ngấm vô củ năng bớt một mớ rồi này giòn ừ, củ năng giòn lắm luôn á này ăn ngon hơn trân châu Đúng ngon rồi. ngon hơn trân châu nhiều ngon hơn trân châu nhiều biết sao ngon tại có củ năng giòn giòn ngon củ năng giòn mình nhai nó cũng miệng nhai giòn sực sực luôn á cả nhà giờ mà nắng nóng uống một ly này là đã quá Ngon trời Này cũng dễ làm không? Làm lẹ không? Đơn giản dễ làm Ngon quá Ngon thiệt dẻo dẻo ở trong thì giòn ngoài thì dẻo này thì nó có nước đường ngọt củ năng nó ngọt nữa à, mình có làm nó bỏ nước đường đường vừa vừa thôi đừng có nhiều quá nhiều quá là nó ngọt ăn nó gắt hết ngon cái củ năng của mình nó, cũng đã cái vị ngọt thanh sẵn rồi mình à, chỉ cần nấu à, một ít nước đường rồi mình kèm thêm một miếng lá dứa lá dứa nó, nó rất là thơm ừ. mình ngâm củ năng khoảng 10 à, phút là được rồi là nó ngấm với nước đường rồi là mình uống được rồi củ năng mình làm không gì nè em thấy làm không rồi mà bỏ nước đá ăn không chắc cũng ngon á Ủa cái này đâu cần luộc chúng ta để sống này, nữa. À, cái này luộc á, nãy em có luộc mà cái này á mọi người luộc á khi nào mà thấy củ năng á nó nổi toàn bộ lên trên mặt đó là nó đã chín rồi nha mình đừng luộc lâu quá luộc lâu quá là củ năng nó hết độ giòn á mình Mày. chỉ cần ờ, ừ, mình chỉ cần luộc thấy nổi lên trên mặt là phải 5 phút phải 5 phút không phải 5 phút phải 5, 5 phút. phút tại vì ờ, củ năng mình đã sắc hạt lựu sẵn rồi nó cũng nhỏ rồi mình bỏ vô là nó mau chín lắm Cái dạ. nổi lên mặt là, là mọi người vớt ra Để cho ráo nước rồi mình ngâm với nước đường ở dưới là được ừ. Cũng ăn ngon Cái hạt này nào Lớp bột của ngoài nó ít Nó vừa nó không có dày Nên ăn là bột ít rồi ăn củ năng thấy nó ngon ngọt Củ năng là mình chỉ cần à, bỏ vào à, cái bột củ năng á mình chỉ cần trộn đều lên là được mình à, mình dây vô cái gỗ là được rồi tại vì nó chỉ áo nó bỗng hòa rồi nó không có ngán mình mình làm bột dày quá nó là nó ngán không ngon cũng ăn ngon rồi cũng ăn T ngon chồng mình là không thích món này đâu nhưng mà bữa nay uống là thấy ngon rồi đó mọi người thấy công thức của mình làm thành công rồi đó Hết ly luôn rồi hả? Ngon Ly nữa đi Ly nữa người ta nói rồi á Ăn như heo Sữa này vừa ha Ừ, không làm rầm sữa không Không đường nó hết ngon ừ. Mọi người á, ai mà muốn uống đậm á thì mình bỏ trà này nè Trà đít tông này nè Ai mà muốn uống đậm thì bỏ trà vô, vô nhiều là được rồi mình thì thích uống hơi nhạt nhạt vậy à nên mình bỏ trà nó ít tùy thôi tùy người nào thích thôi ăn củ năng thông Đó. cũng ngon nữa cả nhà cái này củ năng mình ăn thông như là cũng ngon luôn củ năng nó giòn á giòn giòn mà nó cũng bùi bùi nữa ha ừ. ngon có vị ngọt nhẹ ngọt thanh mà cũng không, không có ngọt lắm cho nên mình mới ngâm với nước đường ở dưới ngon quá nãy giờ ngon quá khen hoài <laughs> hoài người ta chửi trách ta nói là cái gì nó khạo Hoài nói gì cái vợ, vợ, nấu chồng khen cái gì đó mình quên rồi mình nhớ vậy gì vợ nói mình khen gì ăn đó ông uống bà khen không biết nữa Ủa, gì đó ông uống bà khen cái gì lộn mày cái gì quên vụ gì đó nó lộn rồi nó ngược rồi sao qua này qua này không trả nữa không biết vậy thì cái kiểu như mình nói như là vợ nấu mà chồng ăn nó hay ngon tao không biết là nó xạo á mà mà ông thử nấu thử mình thấy là công thức này nấu là rất là ngon á không phải xạo đâu ngon vậy đó chồng mình là không có thích món uống món này luôn á mình mình uống trà sữa là mình chỉ uống với mấy đứa nhỏ rồi chồng mình không thích món này nên không bao giờ uống chung một bữa nay uống hết ly luôn á <laughs> sạch ly luôn nè mọi người mình chưa hết chồng mình uống sạch nữa ngon cạn ly ngon rồi ngon thiệt á trời nắng nóng uống một ly là đã khác luôn á có một cái mình à, ống hút nhà mình nó hơi nhỏ thì mình hút bị dướng hột của năng rồi à, ăn uống hết rồi chào cả nhà đi kết thúc video đi nãy rồi nói nhiều nó khen ngon hoài mà người ta nói mình xạo bây giờ thì à, mình cũng đã uống xong rồi nha cả nhà cả nhà thấy à, video của mình hay hãy à, đăng ký like share ủng hộ kênh của mình nha xin, xin chào, chào.